ta sẽ đi qua một cái tư duy rất là định luôn là tư duy vượt ngưỡng số 8 anh chị anh chị hãy comment xuống bên dưới là tư duy vượt ngưỡng kìa comment xuống bên dưới là tư duy vượt ngưỡng kìa rồi là vượt ngưỡng là sao các anh chị là chúng ta phải làm vượt quá sự mong đợi vượt quá sự kỳ vọng thì đó gọi là làm vượt ngưỡng ha các anh chị ha Kim sẽ kể tiếp cho anh chị nghe một câu chuyện là bắt đầu nhiều chuyện rồi rồi tư duy vượt ngưỡng tư duy vượt ngưỡng rồi ok tuyệt vời chị ờ, Nguyễn Thị Thanh Huyền biết ơn thầy nhiều cảm ơn chị Huyền nha rồi Kiên sắp kể cho anh chị nghe một câu chuyện rất là hay và rất là thực tế trong cuộc đời của chúng ta luôn có bốn anh chàng cùng đi xin việc trong một công ty ha anh chị ha cái anh chàng thứ nhất tên là anh anh Bình anh Bình này làm việc với một thái độ là bán mình bán mình là sao hả anh chị là sếp trả cho lương 5 triệu thì anh ta làm 5 triệu thôi không làm hơn bởi vì anh ta có một cái tư duy là gì sợ mình làm nhiều quá thì thân mình sợ mình khổ sếp trả mình 5 triệu thì hà cớ gì mình phải làm 6 triệu 7 triệu mình làm đúng 5 triệu thôi trả lương cho mình 8 giờ vô công ty 5 giờ là về làm đúng giờ đúng giấc đúng trách nhiệm là xong phim thì với cái cái tư duy này các anh chị à 10 năm sau anh ta vẫn 5 triệu anh Bình này nha nhưng anh chàng thứ hai thì anh ta tên là Khá anh khá này làm với một cái thái độ là hết mình các anh chị ạ à. xếp trả cho 5 triệu nhưng anh ta làm việc tương đương với 10 triệu tạo ra giá trị gấp đôi so với những gì anh ta được nhận từ cái mức lương của mình vì anh ta làm với một tư duy là gì làm đủ trách nhiệm của mình làm đúng cái tâm trách nhiệm của mình cái lấy ví dụ nha đi họp với nhau họp xong mọi người sắp tích ra về còn anh ta ở lại sau dọn bàn dọn ly rồi sau đó trước khi ra khỏi cửa anh ta bắt đầu tắt đèn tắt quạt tắt máy lạnh mặc dù những cái việc đó không phải trách nhiệm của anh ta nó là việc của cô lao công hoặc đó là làm nó hoặc là trách nhiệm đó là của tiếp tân reception nhưng mà anh ta vẫn làm các anh chị à vì anh ta có tâm thái là làm trách nhiệm làm việc gọi là tiết kiệm cho công ty làm để mọi người được hưởng dù đó là không phải việc của anh ta thì các anh chị biết đó sếp là một người có phải là ngu không anh chị ông sếp là cái ông khôn nhất trong công ty thì ông mới làm sếp các anh chị à và ai làm việc có trách nhiệm ai là người vô tâm ai làm việc hời hợt ông ta thấy được hết chẳng qua là ông ta không nói thôi và sao anh chị cái anh khá này làm việc với tâm thái trách nhiệm như vậy thì sếp rất tin tưởng và sau đó là giao lên trưởng phòng trưởng ca quản đốc rồi giám đốc luôn và sau này ông ta làm với mức lương giám đốc với mức lương là 5 triệu ha anh chị và được sếp rất là tin tưởng và trọng vọng các anh chị phải hiểu một câu đó là bí quyết chúng ta đi làm là gì thái độ quan trọng hơn trình độ nha anh chị ha rồi cái thứ hai thứ ba cái anh chàng thứ ba tên là anh giỏi anh giỏi này làm việc với tâm thái là gì làm việc quê mình các anh chị à là làm sao à trả lương 5 triệu nhưng anh ta làm việc 15 triệu là anh ta làm việc vì đam mê các anh chị à? làm không vì lương mà làm một cách nhiệt tình hết mình ai nhờ gì cũng làm không bao giờ say no với mọi người sếp hay là đồng nghiệp hoặc là cấp dưới nhờ vả gì cũng là đều không say no đều là nhiệt tình làm việc hết mình đó là phòng marketing nè à. có việc cũng nhờ anh ta việc phòng kế toán có việc không làm nổi cũng nhờ anh ta việc nhờ phòng bán hàng rồi phòng sản xuất rồi phòng kế toán rồi phòng điều độ này kia rồi mọi thứ công việc đó mọi người đều nhờ anh ta bởi vì anh ta quá là người gì là người dễ tính là một người hay cạ nệ một người rất là chịu khó và siêng năng thế là cứ nhờ là anh ta giúp đỡ thôi vì anh ta có một tâm lòng rất là hướng thiện rất là tốt anh ta làm không vì lợi dụng ai cả không làm vì đồng lương mà anh ta làm vì đam mê vì tinh thần trách nhiệm vì việc yêu nghề của mình và sao các anh chị ạ à? chính vì việc cái gì anh ta cũng làm nên rồi sau này cái gì anh ta cũng nắm được tình hình của phòng kế toán marketing phòng sản xuất các nghiệp vụ anh ta đều biết hết anh ta đều hiểu cái nguyên lý bên trong và sau này đi ra kinh doanh khởi nghiệp anh chị ạ à, anh ta kiếm được 500 triệu một tháng nó đến từ gì đến từ cái thời ngày xưa anh ta làm việc một cách rất là say sưa quên mình không bao giờ gọi là yêu cầu phải là tăng lương tăng thưởng gì cứ làm hết mình hết sức đi làm từ lúc 7 giờ sáng làm cho đến 9 10 giờ đêm anh ta vẫn vui vẻ không can thán không khó chịu gì với bất kỳ ai rồi rồi ok anh gì ha rồi sao các anh chị chúng ta đến với cái anh thứ tư là anh, anh kém anh kém là làm việc một cách thái độ là gì mất mình có nghĩa là sao sếp trao cho 5 triệu trả lương 5 triệu nhưng anh ta chỉ làm có hai triệu rưỡi thôi anh chị ạ à. anh ta làm việc một cách rất đối phó cái việc gì khó bắt đầu là đùn đẩy cho người khác còn việc gì ngon thơm sướng thì dành cho việc mình anh ta làm với một cái tâm rất là ích kỷ và sao mà người bạn bè mà alo cái đi nhậu không mày đi đánh bia không mày đi đánh bài không mày thì thấy là anh ta nhanh chân bỏ công việc mình đang làm rất là vô trách nhiệm để đi chơi và sếp gọi tới thì nói sao sếp ơi hôm nay em bị đau bụng quá em bị uh, bị tai nạn rồi em em phải đi bệnh viện thôi thì ban đầu sếp rất là thương rất là lo nhưng mà cái việc này cứ lặp đi lặp lại thì sếp hoàn toàn biết là cái anh này là đang làm việc đối phó làm việc một cách ích kỷ là một người rất là vị kỷ thế là sao anh chị sếp đuổi việc và tất nhiên cái người này với thái độ làm việc như vậy thì đi làm việc ở đâu ai cũng làm sao không dám nhận các anh chị à bởi vì sao thái độ quan trọng hơn trình độ cái điều này khi nó thấy ở ngoài thực tế rồi có những anh chàng tốt nghiệp đại học đi giỏi nha anh chị nhưng khi đi làm thì đôi khi thăng tiến không bằng một cái người mà tốt nghiệp cao đẳng ra đâu các anh chị ạ cái người cao đẳng nó họ biết thân biết phận nó họ làm việc với một tinh thần rất là trách nhiệm rất là đam mê làm hết mình nên người đó rất mau chóng để thành công các anh chị ạ thăng tiến còn cái người tốt nghiệp đại học cứ nghĩ là mình giỏi rồi mình thông minh rồi sao các anh chị làm việc cứ tàn tàn tàn tàn chủ quan nên thành ra làm sao à không thành công do đó thái độ quan trọng hơn là trình độ à, các anh chị ha bản thân Kiên là người đi làm chủ rồi các anh chị ạ à. Kiên cũng đứng vinh vai trò của người làm chủ để mà đi tuyển dụng nhân viên ngày xưa khi tuyển mấy chục bạn quản lý mấy chục bạn nhân viên cấp dưới của mình Kiên cũng đều phải quan sát về thái độ chứ không quan trọng về bằng cấp đâu bằng cấp nó chỉ là đầu vào để mình biết được người đó đã từng là học cái nghề đó các anh chị ạ à ngay cả học đại học với học à, học đại học với học cao đẳng học trung cấp đi thì đó đều nói hoa mỹ vậy thôi nhưng thực ra vẫn chỉ đang là học nghề các anh chị một cái nghề marketing một cái nghề kế toán thôi rồi và chúng ta phải đi làm chúng ta phải thể hiện cái thái độ và cái kinh nghiệm của mình thì cái giá trị nó mới cao ha còn các bạn mà mới ra trường tốt nghiệp đại học rồi cao đẳng này kia thì cứ nghĩ là mình sẽ thành công nhưng không đâu nó chỉ là cái cơ bản nền tảng thôi rồi và cái điều này các anh chị cũng phải gieo cho con của chúng ta nha các anh chị ha rồi trong cuộc đời của chúng ta đó các anh chị chúng ta luôn mong muốn thành công giàu có và hạnh phúc đúng không các anh chị nhưng có một tin buồn rằng chúng ta sẽ không bao giờ đạt được những điều mà chúng ta muốn đâu chúng ta chỉ có thể đạt được những gì mà chúng ta làm sao à các anh chị chúng ta xứng đáng thôi các anh chị có đồng ý với Kim về điều này không ạ à? rồi chúng ta chỉ đạt được những điều gì mà chúng ta xứng đáng thôi nếu như chúng ta muốn giàu có thành công thì chúng ta phải nỗ lực cho nó xứng đáng hoặc chúng ta nếu như ai đó ví dụ như ngày xưa đi nếu như chúng ta muốn lấy được hoàng tử thì chúng ta phải là công chúa đó nếu muốn lấy hoàng hậu thì chúng ta phải làm vua kiểu nó là như vậy muốn cái gì thì chúng ta phải xứng đáng nếu như chúng ta muốn có những mối quan hệ chất lượng thì bản thân chúng ta cũng là phải là một người có chất lượng chúng ta muốn có những điều tuyệt vời và giá trị đến với cuộc đời của chúng ta thì chúng ta cũng phải là một người tuyệt vời và có giá trị thông qua việc học tập đọc sách nghiên cứu rồi trau dồi kỹ năng mình liên tục để gia tăng cái giá trị mình lên từng ngày ha các anh chị ha rồi sao nữa anh chị rất nhiều người hay than phiền rằng tôi đã làm việc hết sức mình rồi tại sao chưa thành công nhưng khi mà chúng ta nói rằng tôi đã làm việc hết sức mình rồi thì thực chất ra người đó mới đang là sử dụng 40 phần trăm cái năng lực của mình thôi các anh chị ạ à. người đó chưa khai phá hết đâu và sao các anh chị ạ à? muốn thành công á chúng ta phải tăng cái sự chịu khó và giảm cái sự khó chịu đi các anh chị có đồng ý với kiên không ạ à? tăng chịu khó giảm khó chịu đơn giản là làm việc gì á chúng ta đừng có ca tháng đừng có than phiền phải tăng cái sự chịu khó tăng cái sự siêng năng tăng cái tinh thần thái độ mình lên để làm việc cho nó tốt đi rồi kết quả nó tự nhiên nó sẽ xứng đáng với chúng ta còn những người nào hay than phiền hay hay gọi là oán trách sếp oán trách công việc oán trách những người khác thì sao các anh chị họ sẽ không bao giờ đạt được những cái điều họ mong muốn đâu và các anh chị nên nhớ một câu rất là thâm thúy nha các anh chị luôn đúng với mọi thời đại đó là gì ông trời sẽ luôn trả công bồi hậu cho những người nào làm sao anh chị siêng năng và chịu khó và ông trời sắp trừng phạt rất nặng những người nào làm biến lười biến vô trách nhiệm các anh chị có đồng ý với kia như vậy không ạ à? rồi chúng ta sẽ đến với cái câu là chủ động tích hành nha các anh chị chúng ta hiểu câu chủ động tích hành là gì không ạ à? rồi cảm ơn chị Xuân Trang à tăng chịu khó giảm khó chịu chủ động tích thành là gì các anh chị là làm việc gì chúng ta cũng đều phải chủ động đừng đợi người khác phải sai đừng phải đợi đến sếp phải ra lệnh rồi chúng ta mới làm nếu như việc gì cần việc gì cần thiết chúng ta làm được cái việc gì mà chúng ta có thể làm tốt nhất thể thì chúng ta hãy làm đi đừng chờ đợi mọi thứ nó diễn ra đừng chờ đợi là phải hô tụ đủ điều kiện thì tôi mới mới làm hoặc là nguyên một cái quán đường từ đây đến điểm B đi chúng ta có 10 cây đèn xanh 10 cây đèn đỏ đi đúng không thì 10 cái cây đèn này nó phải xanh cùng một lúc thì tôi mới phóng về một phát tôi đi qua còn nếu như còn đèn đỏ thì tôi sẽ không đề ba máy cái kiểu nó là như vậy á hay là nhiều người cứ nghĩ rằng tôi phải ra khởi nghiệp muốn ra khởi nghiệp tôi phải giỏi gì bán hàng tôi phải giỏi marketing tôi phải giỏi sản xuất tôi phải giỏi quản lý nhân sự abc tôi phải giỏi hết tất cả mọi thứ tôi phải có kinh nghiệm nhiều thì lúc này tôi mới ra dám ra khởi nghiệp không đo không có đâu anh chị à chúng ta hãy chủ động đi cứ làm đi rồi từ từ chúng ta vừa học vừa làm này kia mọi thứ chủ động thì mọi thứ nó sẽ diễn ra theo điều chúng ta mong muốn còn nếu như không chủ động luôn chờ đợi luôn bị động các anh chị ạ à, cuộc đời của chúng ta sẽ mất đi cái gì mất đi cái năng lực các anh chị ạ à. rồi rồi các anh chị có biết hai cái ông này là ai không ạ à? biết thì comment xuống bên dưới đi ạ à. cái người đàn ông bên trái này đó là Steve Jobs là người sáng lập ra Apple và là người sao ạ à? tạo ra chiếc điện thoại iPhone thần thánh trong cái ngành công nghiệp về điện thoại có chị ạ Apple đang chiếm 80 80 phần trăm cái lợi nhuận của cái ngành điện thoại nha anh chị ha còn 20 phần trăm lợi nhuận này chia đều cho những người khác Kiên đang nói lợi nhuận chứ Kiên không nói doanh số hoặc là thị phần đâu nha anh chị thị phần của điện thoại Apple Kiên nói ví dụ như chiếm 50 phần trăm đi còn lại 50 phần trăm chia cho những người khác nhưng mà về lợi nhuận là siêu lợi nhuận trong cái ngành điện thoại á, app iPhone đang chiếm 80% cái lợi nhuận của cả cái ngành điện thoại lợi nhuận nhanh chị ví dụ như sản xuất ra cái điện thoại mất có có một à, một trăm đô cho đến 200 đô nhưng mà bán cho người ta với mức giá là 1.000 đô kiểu như vậy là siêu lợi nhuận rồi và cái người thứ hai là gì Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg là người sáng lập ra Facebook mạng xã hội hàng đầu trên thế giới ngày nay nha các anh chị ha tại sao Pin lại đưa ra hình ảnh hai người này cái ông ông tiếp chóp này ông tạo ra iPhone nhưng ông có nghìn điện thoại không các anh chị Kim đảm bảo là không nha anh chị ông nghìn việc cái người thứ hai là Mark Zuckerberg ông ta là người tạo ra Facebook mạng xã hội hàng đầu thế giới ông ta có nghìn mạng xã hội không ạ à? có nghìn Facebook không ạ à? Kim đảm bảo với anh chị là không hai người này nghiện cái gì nghiện công nghiệp việc họ nghiện thành công họ là những người có khát khao lớn trong cuộc đời và họ luôn theo đuổi những niềm vui chiến thắng lớn làm sao phục vụ được nhiều người hơn tạo ra giá trị lớn hơn cho xã hội đúng không các anh chị họ không có màng đến những cái cái hoài đến cái nhu cầu vật thấp đâu các anh chị ạ à. như chơi điện thoại chơi game xem tivi giải trí kiên không nói những cái điều đó là những điều sai nha giải trí đến rất tốt chơi điện thoại chơi game nó cũng có điểm tốt của nó nhưng nhiều người đang là lạm dụng và chơi một ngày 3 tiếng 5 tiếng 7 8 tiếng hoặc là ngày xưa kiên chơi 16 tiếng đi thì cái điều đó là một cái điều chúng ta đang tập trung vào những cái nhu cầu bậc thấp còn những người thành công họ chỉ tập trung vào những cái nhu nhu cầu bậc cao là làm sao để luôn vươn tới sự thành công trong cuộc sống các anh chị ạ à. đó là sự khác biệt giữa người thành công và sự người người chưa thành công các anh chị ạ à. người chưa thành công thì lúc nào cũng tập trung vào cái điện thoại và tập trung vào cái tivi đó các anh chị ạ à.